Ok xin chào anh em Rất vui lại anh em trong những clip về auto chat ở trên kênh Game Today Phần đầu clip như thường lệ tôi xin được gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất đến các anh em đã ủng hộ cho kênh Tôi xin được cảm ơn anh em Bảo Anh Lần, anh em Lê Duy Khánh, anh em Nguyễn Văn Tuấn, anh em Nguyễn Xuân Trường, anh em Nguyễn Xuân Khánh, anh em Siliso, anh em MX Việt, anh em Đặng Minh Trung, anh em Vạn Lục Phát Len, GSC và cuối cùng là anh em Hưng Cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập hàng tháng của các anh em để tiếp tục gia hạn hội viên ủng hộ cho tôi. Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều. À, và hôm nay tôi sẽ đến với yêu cầu của anh em Trịnh Hoàng Long. Anh em Trịnh Hoàng Long có mong muốn là tôi sẽ làm cái bộ 6m kết hợp với cả 4 đá và 4 gót. Đấy thì ok. Cái line up này thì <clears throat> nó bây giờ nó cũng yếu đi rồi anh em ạ. Nhưng mà đây là một cái yêu cầu của anh em hội viên, chính vì thế là tôi cũng ưu tiên tôi làm thôi. Đấy và chúng ta cũng test luôn Để xem là yếu là yếu như nào Nha anh em nhá Ok Rồi đồ ở đây chúng ta sẽ có một cái uh, Blink à Blink không Blink chắc Blink <clears throat> Ở đây tôi có cái trượng phép Nhưng mà Xin thưa với các anh em Ở đây là có rất nhiều anh em Ham với trượng phép hay là cái huyết trượng Kinh nghiệm của tôi ấy, Là cái món đồ đấy là cái món đồ lấy sau Anh em ạ trước tiên ấy chúng ta phải bắn được đã chúng ta phải tung một trưởng đã nên là tôi uh, <clears throat> tôi sẽ lấy cái uh, blink trước đấy. một trong những cái sai lầm mà lớn nhất của các anh em đấy là ham cái huyết trượng ở đây tôi sẽ lấy cái blink anh em nhá nhiều anh em sẽ bảo là thế đéo nào Tại sao có một cái slot có thể lấy huyết triệu và một cái slot là lấy cái nhẫn lé mà tôi không lấy Thì đây, cái câu trả lời ở đây tôi sẽ phải lấy một cái viên này Đấy, còn lý do tại làm sao ấy thì tôi không nói <laughs> Ô, hay nhỉ ừ, Tất nhiên là phải có những cái mà không thể chia sẻ rồi nhà Chia sẻ vừa, chia sẻ cái gì cũng chia sẻ chết vào trong rank anh em lại coi như là coi như là ghép giống tôi xong rồi là thịt tôi sợ lắm đấy có những cái mà chia sẻ được có những cái thì nó lại rơi vào trong tiềm thức anh em nhá bí mật quân sự <laughs> anh em phải tự ngộ ra thôi ui rồi hello anh tuần cơm nhỉ đi đâu có người nhận ra đi đâu có người chào sướng thật <laughs> luôn cái rồi đây bán bớt áp cấp không rồi chào anh em cả đã ui rồi à, có anh em này bảo là định chơi cái đội hình của tôi thì lại gặp tôi ờ thì anh em cứ chơi thôi <laughs> anh em chơi gì thì anh em cứ chơi thôi anh em thích chơi gì thì anh em chơi chứ ok nói chung là cái round này ấy thì nói chung là có thể là vẫn có thể chiến thắng được nên nhớ là ở trên người của con Heaven Bomber nó đang được bắp một cái miếng giáp Một solo ba đó là quá điều bình thường luôn Ờ Hay quá Ơ kìa ơ kìa Tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh Đừng bỏ thua nhá Một lần tung trưởng nữa Hay quá Rồi cứ bình tĩnh em Run cái nữa này Rồi Anh em thấy tôi ôm rất nhiều những cái thứ ở dưới <laughs> Và <clears throat> Có nhiều anh em sẽ không hiểu tại sao tôi lại ôm nhiều đến như thế đâu Nhưng mà <clears throat> cái này thì nó là do là nó kinh nghiệm chiến trường rồi anh em ạ kinh nghiệm chinh chiến rồi nó ôm nhiều thì nó nó nó đã gọi là nó ngấm sâu vào máu rồi không thể bỏ được đâu Mặc dù có những cái lúc mà ôm nó chả có có có, có mục đích gì cả Nó chả có cái gì cả đâu Nhưng mà nhiều anh em sẽ làm cho anh em là coi như là Sẽ phải đoán già đoán non Đấy sẽ phải suy nghĩ rất nhiều Nhưng mà thực ra anh em đừng có phải suy nghĩ gì cả Tôi bảo tôi chưa mết nha anh em nhá Mà tôi ôm mà tôi cũng có cái lý do của nó Đấy nhưng mà nó cũng không không không không không có gì nó phức tạp đâu anh em ạ Ok <clears throat> Rồi Ôm nhiều thứ quá đúng không anh em <laughs> Nhưng mà những cái thứ này nó sẽ giúp tôi giữ được chuỗi anh em ạ Anh em cứ tin vào tôi Đây là kinh nghiệm chiến trường rồi nha anh em nhá Kinh nghiệm chinh chiến từ mùa 1 Đấy, có rất nhiều kinh nghiệm trong cái trò này Ghép cái những cái cái cái đầu game ấy tôi ghép nó nó thuộc về kinh nghiệm rồi nên là đánh để đánh chuỗi thắng ấy thì đây nó là cái kinh nghiệm nha anh em nhá. Đấy, xác định là đánh chuỗi thắng. Anh em thấy là tôi chốt đồ mà dù là đồ nó không liên quan gì nhiều đến mết lắm. Anh em nhìn thấy có có phải không? Có phải không? Đúng là như thế. Ấy. Bình thường là già nó sẽ phải lấy cái gì? Nó sẽ phải lấy là cái gậy bão đúng không? Nó sẽ phải lấy là cái gì? Là cái uh, cái cái tù gà ấy. Đấy nhưng mà tôi không. Đây nó là kinh nghiệm thôi. Rồi. Ui tôi chết vào buffet rồi thì <laughs> tôi mất chuối. <laughs> Đấy thực ra đây đó là cái không may của tôi thôi khi mà tôi bờ linh vào đúng cái cái cái cái vị trí của cái con súng ở trong cái bộ Hunter. Nó là cái không may đâu anh em nhá. Anh em yên tâm, anh em có tin là tí nữa tôi lại có chuối không? Cứ bình tĩnh, không có vấn đề đâu anh em ạ. Đấy, có nhiều anh em là sẽ đầu game này, sẽ rất là rén cái việc là là lấy những cái con bài gì. Đấy, cho vào ôm những cái con gì ôm nhiều quá thì sẽ sợ là thọt tiền ờ, rén nhưng mà tôi anh em thấy tôi vô tư luôn. Ôm hết. Tôi là cứ sạch sẽ tiền luôn, không có một cái ờ, cái cái cái, ờ, cái tích tiền 10 tiền nào cả. Đấy, tôi là, chắc chắn là tôi sẽ sạch sẽ tiền. Tôi khẳng định với anh em luôn là tiền ấy chắc chắn là không bao giờ quá 10 tiền ở trước round 11. Đấy, khẳng định với anh em Rõ ràng chân lý của tôi chơi <laughs> Anh em xem tôi nhiều, anh em để ý cái anh em thấy ngay Đấy, cái điều đấy là cái điều rất là hiển nhiên luôn <clears throat> Nhưng mà anh em cứ yên tâm Là coi như là gì Sắp có chuỗi ở đấy <laughs> Lấy chỉ là tai lạn thôi anh em ạ à. Tai lạn Berlin đúng cái vị trí ở mấy con Hunter Đấy là tôi đã phải cho cái con Heaven Bomber sang phía bên cánh bên này rồi Để nó Berlin sang bên này rồi nhiều khi là chúng ta sẽ bị như thế nhưng mà không sao cả Mất chuối thì nó cũng không hay lắm Nhưng mà nếu mà chúng ta Bây giờ chúng ta làm lại từ đầu thì vẫn kịp Đấy Mỗi cái trận mà thắng thì lại được cộng một tiền mà Đấy thắng thì cứ được cộng một tiền không mất máu Nó không giống như là chúng ta phải chơi chỗ thua Như mấy ông ở phía dưới kia Đấy anh em thấy là có Ở đây là có ba người đang eco đấy ba người đang eco Dư rất nhiều tiền luôn hai ông là ờ, level 5 và đang giữ là 24 tiền rồi 20 tiền rồi nhưng mà máu nó tụt anh em ơi cái máu nó tôi nói thật với anh em là để có những cái pha xoay bài mà nó gọi là, là cực kỳ mãn nhãn ấy ở trên kênh ấy là nó phải chơi như này chứ còn nếu mà chơi eco thì hết tiền thì không không không không ấy được đâu không không không không làm được mấy cái trò ấy đâu anh em ạ <clears throat> ra gấu assassin rồi này u uh, có đánh assassin không càng ấy chơi mết phải cẩn thận bọn assassin nhá mết sợ assassin lắm đấy mết là bây giờ là là gặp assassin mà kẹp với cả bốn cá mà mà gấu assassin hai sao ấy là nó nhảy một phát và bay màu hết luôn còn mỗi già thôi sau đó là là là con gấu assassin nó solo con già chắc chắn nó thua khá là nguy hiểm ấy Rồi Hiện tại tôi đã có 10 tiền rồi Ở round 10 rồi Anh em ạ Đấy và tôi đang ở level 6 <clears throat> Tất nhiên là so với những cái người khác thì Tôi là cái người đang bị thọt tiền So với cái người mà đang top 1 Thì anh em cũng có thể thấy là có chuối rất to Và 30 <clears throat> tiền Là anh em cũng biết là là, là thế nào So với cả ờ, Cái người đấy thì đương nhiên là chúng ta thọt hơn rất nhiều Thế mà bây giờ anh em ờ, Tình trường hợp là nếu mà bây giờ tôi gặp top 1 tôi cắt chuỗi thì sao <laughs> Đấy, phải tính những trường hợp như thế anh em nhá Khi mà tôi gặp top 1 tôi cắt chuối ở top 1 <coughs> Ok U uh, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi Từ từ nha Từ từ nha, từ từ nha Già dạ. Luôn cả nữa đây Ồ, oh, oh. Được Được, được, được, được từ từ nha bây giờ bán con này đi hả bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh ba mét này ba mét này được không như này không bờ cho giả bờ cho giả ok tạm thời nó sẽ là như này đã trong cái trường hợp này nào này tôi cắt chuỗi được thì sao thì sao ờ, được không có được không ừ, không được rồi không được rồi không được rồi, không được rồi không được không được không được không được rồi ơi giời hơi khó không sao không sao không sao mình tới mình tới mình tới chưa không sao hết anh em ạ à. lui cho béo đã lui cho béo đã Rồi Từ từ bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh Tôi nghĩ là vẫn chơi được Vẫn chơi được Không sao Ở đây chúng ta có một con già rồi Một quả trứng rồi Món đồ tiếp theo thì tôi cũng chưa biết ghép cái gì đâu Cứ từ từ đã bình tĩnh anh em ạ Ui thằng này bốn gấu rồi này Quái đái bốn gấu mà như chơi mết vậy Hình như là không phải phải phải chơi ờ, xin đâu mà chơi mết Ờ thế thì cũng được Thế thì cũng được Ooh. Được đấy, gôn cái nữa nào Sao không cho tôi con con sâu lên hai sao rồi nhở Con bọ cạp lên hai sao nhở, cay nhở Thôi được rồi Cày quá đi mất thôi Tôi ôm cái hai con này nó là cặp ấy Tôi ôm hơi lâu rồi Thật sự là như thế luôn Ôm hơi lâu hai con này rồi đấy Cay thật Bây giờ chỉ hy vọng là gặp cái hai cái thằng có chuỗi thôi để cắt chuỗi thôi anh em ạ Tôi đang bẩy cái đội hình mạnh nhất vào trong rồi Bây giờ thêm con sâu nữa thì, thì ngon Thêm con sâu nữa thì ngon sâu mà nếu mà ra con mèo nữa kẹp luôn là, là ví dụ như là tạm thời sẽ là insect kẹp mèo đấy anh em hoặc là mèo mết hoặc là insect kẹp mèo mết chơi được hết ù uh, thunder spirit à từ từ nha tôi không có đập trứng cho cái con này đâu không đập trứng cho con này anh em ạ round này cho hai con thunder spirit vào liệu rằng nó có hợp lý Hiện tại là chưa gặp thằng có chuối nhá Rồi à, chốt đồ luôn này Thôi mấy cái con sâu với mấy con bọ cạp này tôi ờ, bán đi này Ôm hơi lâu Qua round này không dùng một nữa rồi anh em ạ Qua round này thôi phải form bài đó à, Pick mấy cái con uh, mết vào Nó chơi gót mết Và kẹp với cả mục sư anh em nhá ok <clears throat> rồi Round sau ở up lên 8 là chúng ta sẽ có kẹp thêm được hai con Thunder Spirit vào anh em ạ. Tôi chắc là tôi cũng sẽ đẩy lên 8 sớm á. Tiếc quá cái thằng top 1 nó mất chuối mất rồi anh em ạ. Không có cơ hội cắt chuối rồi. Cái thằng uh, hai g nó xả tiền gắt, gắt quá Cắt chuối thằng kia Đấy. <clears throat> thằng kia thì nói ôm tiền Ôm 50 tiền Chính vì thế là không mất chuỗi đâu Thế là tôi sẽ không có cái cơ hội cắt chuối Thì tôi sẽ khá là thọt tiền đấy Ok Ui lại nhân sinh lực ạ à. Th Thừa rồi nhiều quá Hỏng hẳn <laughs> Ôi rồi ôi đồ Ai giời ơi đồ ơi là đồ Chán thật Hỏng rồi Đồ này hỏng quá nhở Chén thánh Vô ghép đúng mỗi chén thánh Bây giờ ghép chén thánh nó lại hơi sai Bây giờ lại chơi kiểu là chơi mết theo um, ờ, kiểu kiểu là heo thì à? Mết heo thì đúng không? Chắc mết heo thì à? <laughs> phun thủ, mết chơi phun thủ luôn, lấy đồ phun thủ. Ảo ma Canada. Ở đây tôi có một cái công nghệ nhưng mà tôi chưa roll đâu anh em ạ. liên 8 mà roll anh em nhá. Chơi bộ này kiếm con già thôi. Chứ còn mấy cái con khác thì thôi. Mà liên 8 với cơ hội ra 4 đô nó là 20% thì nó dễ hơn. Còn bây giờ mà mà roll ở đây khả năng ra ca ra già thấp lắm anh em ạ trứng thì chắc chắn là ra già phát là đập luôn không nói nhiều mà cứ từ từ, từ đã anh em ạ bây giờ tôi nói chung là tôi cũng không có gấp gáp lắm đâu máu thì còn nhiều ui ôi khỏe quá rồi <laughs> lại một lần nữa bờ linh đúng ở giữa mặt con súng hunter này khỏe quá rồi anh em ạ rồi nói chung là xác định là, là, là, là cái tầm này thì cũng không ăn được ai Đấy cứ bình tĩnh nếu mà đồ của tôi là ngon nghẻ hơn ấy thì tôi mới mới có thể là cố được anh em ạ còn bây giờ ấy, đồ nó nói chung ấy là nó không được anh em nhá đồ nó bây giờ nó hơi bị sida chính vì thế là nó lấy cái cửa gì mà cắt được chuối hunter đúng không không cắt được à? nhất là cái bộ hunter kẹp đỏ xong rồi là có súng hai sau đó lại búa xét các kiểu các thứ đi cái tầm này bọn này không ăn được đâu anh em ạ bọn này không ăn được ra bờ linh giữa mặt súng như chết rồi đấy đồ này nó lại không phải đồ cho con giá tôi tôi đánh chuối thắng đầu game nên tôi chốt đồ sớm thôi đấy chấp nhận thôi thì bây giờ nó nó đồ nó không được đẹp như là chúng ta eco chúng ta có quyền chọn đồ ở round thứ 15 chúng ta mới ghép được những cái đồ ngon vào thì nó nó ok nhưng mà thôi không sao máu nhiều là được máu tầm này 69 thì cũng vẫn là ok cũng không vấn đề gì hết chuyện này có online này bây giờ chơi mết ngại nhất là bọn này luôn ngại nhất là bọn này luôn cảm giác bây giờ ấy bọn ai ấy cái giáp của nó rất là là là là là, là sai nhá rất là sai luôn nhá đấy cái giáp nó, nó, nó bắp giáp rất là sai luôn ờ bao nhiêu cái trưởng nó bắn vào không xi nhê luôn anh em ạ Cay thật Thật đấy Khó chịu thật Anh em thấy là tôi ra clip tôi cũng chưa đánh cái bọn like này đúng không Nhiều người chơi quá anh em ạ Cái bộ này nhiều người chơi quá làm gì có được chơi đâu Bộ like này tranh nhau nhiều lắm anh em ạ Vào trong rank người ta chơi like nhiều Bây giờ bọn like nó được bắp Bắp theo cái kiểu là, là bắp, bắp ngâm ấy anh em cái giáp của nó bật nó rất là là lỗi luôn từ sau khi mà update thì các bọn mết nó yếu đi bọn này tự nhiên nó khỏe lên đấy bây giờ chơi live với chơi đỏ ấy, nhiều chơi live với chơi đỏ rất nhiều luôn có thêm cái bộ assassin thôi assassin thì nói chung là cũng hên xui trận được trận không với những người mà không thông thạo bộ đấy thì cầm nó cũng khá khó ê à hay quá trận này có bọn chơi exorcist witcher ơi giời thế thì yên tâm <coughs> thế thì bọn nai thì cứ từ từ nói chung là meta này nó cân bằng anh em ạ à. có cái bộ này thì, thì lại yên tâm luôn tôi chỉ sợ là ở trong trận đấu nó không có thằng nào cao tơ bọn nai thôi chứ còn có một thằng cao tơ được rồi thì thôi không lo anh em ạ à. thế thì vẫn chơi được không sợ <coughs> thì cũng như là chúng ta có cái thằng Clyde chúng ta cao tơ của chúng ta thôi thì bây giờ có thằng khác cao tơ vào cái thằng Clyde là được rồi mà cái thằng Clyde ấy nó counter vào tôi thì nó cũng chỉ lọt được một con thôi nó chỉ nếu mà nó có đấm tôi nó chỉ lọt được cái con Avenger Glide thôi nhưng mà nhá nếu mà thằng đấy mà nó gặp cái thằng Egosit kết hợp với cả bốn Witcher kia ấy, thì tôi đảm bảo với anh em mua là full bàn luôn khả năng thọ là không lâu <laughs> thế là tôi yên tâm đấy tôi lại yên tâm khả năng thọ là không lâu nhá trận này có Egosit rồi yên tâm hay trận đấu này nó, nó cân bằng đấy còn Hunter kia không biết chơi gì Đây chơi gì đây Này khả năng cao là là, là Saman đỏ à? <clears throat> Khả năng cao là sẽ là Saman đỏ nữa Vậy trận này sẽ có một cái người người ta chơi đỏ Ok Rồi roll này ủ Hơi đen nhỉ anh em nhỉ Có khi nào bị mết lừa không Bởi vì thực ra đồ ấy thì nó đéo phải đồ chơi mết Thế nó mới cay anh em ạ Đồ không phải đồ chơi mết Mà bây giờ lại coi như là già ra một con xong rồi thôi luôn <laughs> Ra một con và một quả trứng Xong rồi là thôi luôn <clears throat> Tôi cũng đang có một cái chút lo lắng trong cái trận đấu ở đây Kia bây giờ máu thì cũng không phải là nhiều đấy, Tiền thì cũng gọi là hơi thọt rồi đấy Mà ờ, nói thật với anh em là cũng không phải là hơi thọt đâu Mà nó là khá thọt khi mà không cắt được chuối của bất cứ thằng nào cả Bình thường là tôi đánh như này là tôi phải cắt chuỗi được cơ để tôi gỡ lại cái tiền mà tôi sử dụng nó hơi nhiều Tôi ôm đầu game nó hơi nhiều thì tôi phải có một cái đánh đổi đó chính là tôi lấy được cái chuỗi <clears throat> Nhưng mà đỡ chuyện là tôi không lấy được chuỗi, không cay Ui đây rồi anh em ơi Ui giời ơi Tao đợi mãi Đây rồi Hay quá Ron thì, thì không ra nhưng mà tự ra <laughs> Đó. Xem đồ có cái gì nào Một cái xung kích Ở đây chúng ta có thêm một cái um, gậy bão nữa Lấy cái gậy bão hoặc là lấy cái um, gậy hack Nhưng mà tôi sẽ ưu tiên gậy bão trước Gậy bão vẫn ok hơn Ok Rồi Ui trận này đa dạng phết nhở Trận này còn có người chơi là 6 đỏ kẹp với cả 30 Tealit này Ai chà chà cái bộ đấy thì cũng căng đấy Nhưng mà đánh ở level 10 Với cái lượng tiền như kia Liệu rằng có thể lên được 10 Để mà ra con lũ không hay không Khó Nhìn nó thấy nó khó rồi Tầm này chắc là tôi ờ, Không làm gì cả đâu anh em ạ Tầm này ok rồi Tích tiền một chút đã Tích tiền một chút đã rồi mới lên 9 Không có lên 9 vội đâu Tầm này lên 9 bây giờ nó cũng không hết tiền, hết tiền ấy Mà hết tiền thì chúng ta sẽ không có tiền để roll ra được cái đội hình mà chúng ta form bài ở level 9 Là có đội hình God kết hợp với bốn mục sư Bây giờ hiện tại chưa có heo anh em nhá Khá căng Đợi một chút Đấy, gặp Hunter khỏe chưa Nói chung là cái tầm này chả ăn được Khó lắm Bắn cho mất nhiều máu luôn đấy 15 máu à Bây giờ tiền nó đang bị thọt đấy anh em Tôi nói rồi cái trận này tôi bị thọt tiền do tôi không cắt được chuôi ở giai đoạn giữa game Nên là bây giờ chúng ta sẽ phải tiết kiệm đấy Đánh phải xoay sở lại Đồ thì nói chung là cũng không ngon lắm đâu Anh em ạ <clears throat> Đồ không ngon lắm đâu Tôi là tôi bây giờ là tôi bắt đầu là phải lấy đồ cho già đây Căng thật Khá là sợ nhá Bây giờ round 23 tôi đang tụt máu Mỗi round 15 máu 15 máu có nghĩa là 3 round là 45 máu đây anh em Đấy bây giờ là round 23, 24 Thêm một 15 máu nữa này 26, 27 Khó anh em ạ, khó đấy Tôi đang gặp cái thế trận là mặc dù con già lên hai nhưng mà bây giờ con già này này nó lên hai sao ấy nó không như ngày trước con già lên hai sao chưa chắc đã gánh được Đấy, nếu mà anh em nào chơi cái bộ này anh em sẽ sẽ sẽ, sẽ đồng cảm ngay <clears throat> sẽ hiểu ra vấn đề ngay Đấy, chứ còn tôi tôi cũng không không không giải thích được cho anh em bởi vì là cái này nó hơi khó nó thuộc về vấn đề về cái cái, cái độ thông thạo của bộ này ấy. tức là cái bộ này tôi chơi nhiều ấy nên là tôi hiểu được cái vấn đề nó, của nó đang gặp phải trong cái trận đấu này Đấy, nó đang có một cái vấn đề nó chính là nó yếu anh em ạ đội hình này bây giờ nó chưa form được thì nó khá yếu đấy mày thế ui đánh cái thằng này luôn á chính là già đứng ở góc vẫn ngon nhở bớ linh có khi cũng ngon bằng ăn được thằng này luôn này rồi sống sót từ đến round thứ 23 24 lốt cái round này nữa thôi anh em ạ tích tiền được round này lên được 40 tiền round sau là 50 tiền đấy vậy là chúng ta round sau nữa chúng ta mất khoảng 15 tiền để lên uh, cấp 9 Và chúng ta còn số còn lại chúng ta sẽ để roll Đấy là hợp lý Roll ra được con heo thì ấm Chúng ta sẽ có một con giữ máu ở trong đội hình Và lúc đấy chúng ta có thể tà tà chúng ta roll được Còn nếu mà chưa ra heo thì khả năng tụt máu là rất, rất cao nhá sáu đỏ này Đây có phải là cái bộ sáu đỏ kẹp với cả lùn không? Ra được cả cả, cả Secret Lancer này Ây à Cẳng quá nhờ Rồi không sao, round này mất một chút máu rồi ui cái thằng kia câu bốn gấu bay bầu rồi kìa vãi đái không hiểu kiểu gì luôn KLU Jimmy câu bốn gấu bay màu luôn Ảo thật sự Ok Rồi bây giờ là 6 mét rồi này Nhưng còn có 37 màu anh em ơi Báo động ở đấy Chưa ra Grand Herat nhá Chưa ra ra ra ra Heo chưa ra con uh, Light Spirit Chưa ra gì cả Chưa ra God Chưa ra gì hết Rồi chúng ta đang form cái bộ 6m Là đơn thuần thôi Thuần 6m rồi chưa thậm chí là chưa 4 Spirit luôn Mới đang kẹp vào hai mèo tận dụng đầu game 37 màu anh em ạ Đàng hoàng Rao sau ờ, nếu mà mà mà mà, mà cảm giác quang quá là sẽ phải hết tiền luôn á đấy. đấy lại ra cái nhẫn máu này cay không Mẹ cái thế nào Ây ô ủ mày đấy Được Được anh em ơi Rồi Được rồi Đây rồi Ui trời U là trời Đây rồi Tiếp Tiếp Đây rồi Hay quá Rồi con này ra Xong đủ bộ cái đã này <laughs> thế là đã yên tâm rồi đấy rồi nhá bây giờ là chúng ta là tạm thời chúng ta form được rồi là yên tâm rồi <clears throat> yên tâm rồi đã này bây giờ chúng ta ghép lốt đồ rồi rồi cậy báo không nói nhiều vẫn đúng bài chuẩn chuẩn bài sách giáo khoa nha anh em nhá Chấn phái gậy báo không nói nhiều Ui mẹ vừa mới phong được đội hình gặp ngay thằng thằng Clyde luôn Nhưng mà Ồ ồ ồ <laughs> Nhưng mà Nhưng mà có gậy bão chấn phái vẫn không ăn được luôn Ủa thật Cày <clears throat> nhỉ có gậy báo chấn phái mà bây giờ kiểu ngày trước ấy con này mà có cái đống đồ như này là là cái con lancer này chắc chắn là bay màu à nhưng mà rất tiếc là bây giờ nó nó sửa lại rồi nên là không ăn được à, thì cũng phải chịu thôi anh em biết làm nào thực ra tôi ờ, lại ủng hộ cái việc là thay đổi đấy bộ mết nó không bá nữa cái bộ mết nó không quá bá nó đem lại tính cân bằng cho game anh em ạ game cân bằng nó chơi nó sẽ hấp dẫn nó hay hơn chứ còn bộ mết nó bá quá lại tranh nhau trên mết thì nó nó làm gì đúng không anh em đấy. <clears throat> bây giờ nhả cái bộ mết ra không thằng nào chơi luôn khẳng định với anh em luôn nó yếu à tâm này nó yếu So với cái bọn này nó yếu hơn rất nhiều Ngày trước anh em còn nhớ có cái giai đoạn mà con Lancer Xe Lancer full đồ thủ Đấy, có IKB e Đấy, hai sao kẹp với cả bộ lai mà còn bị cái con già thổi chết bây giờ không có chuyện đấy đâu anh em ạ à. bây giờ như là coi như là mũi đốt inox luôn phọt trưởng chả giết được con nào luôn ừ, nhưng mà cái bộ này thì lại ăn được cái cơ thì lại ăn được ui đéo ăn được cơ mà vãi đái anh em thấy không <laughs> đấy ạ à, rõ ràng nó yếu hơn nhiều rồi anh em ạ cái tầm này cái bộ này nó yếu vãi đái luôn <clears throat> sắp bay màu đến nơi rồi anh em này cay nhở cay quá đi mất thôi bây giờ lên được 10 ra là con rớt thì ấm ấm lòng luôn còn nếu không thì là thôi à không bây giờ tôi cần cần con gì cần con light spirit vãi đái thật anh em thấy bình thường ngày trước bộ này mà form được như thế này là vô địch rồi đấy Bây giờ anh em xem bây giờ tôi đang chuỗi trừ ba rồi cả nhưng là tôi cũng khuyên anh em là nếu mà anh em không có chơi mết mà thông thạo ấy Thì tốt nhất là anh em đừng có dính vào bộ này nữa <laughs> Mẹ cái bọn sản xuất này, sản xuất game này mất dậy thật Một cái bộ mà nó bá đạo, nó siêu bá đạo ở meta trước sang meta này coi như là mẹ súng hố luôn Vãi đái thật Đóng hòm luôn mà Xác định đóng hòm mết luôn mà mà cái bọn này nó làm cái trò này rất nhiều anh em ạ. À. Cái bọn phát hành về game này nó làm cái trò rất nhiều. Anh em cứ để ý mà xem những cái bộ mà nó cực kỳ bá đạo ở cái cái um, bản trước update ấy là y như rằng là sau khi update là coi như là không ai chơi nữa. <laughs> nó cứ lặp đi lặp lại như thế. Tôi nghĩ là là chắc là bán đủ skin rồi thế là thôi được rồi. Ok lại bán skin của con khác thì lại phải chuyển thôi. <coughs> Bây giờ chắc bán skin của bọn Nai nên là phải chuyển như này. Nếu bắt được thằng nào cả luôn mà. Ê Thua hết ạ Anh em ơi Thua hết Không ăn được một cái thằng nào Từ lấy giờ tôi gặp thằng nào tôi thua thằng đấy luôn Hiện tại là còn còn ờ, ba uh, thằng tôi thua cả ba <laughs> Bây giờ chuỗi chuỗi trừ bốn Tôi chuẩn bị quit game đến nơi rồi anh em ạ Già hai không làm gì được luôn mà Cay thật ấy Run chén quấy Đây rồi Hy vọng là có con này nó sẽ đỡ cay thật đấy may là ra online split được cái ra round 29 đấy anh em tôi um, tôi tính toán là vừa đủ tiền để up lên 9 rồi roll một vài cái để ra online split ok ra con này thì nó cũng đỡ được một phần nào nhưng mà cảm giác vẫn rất là a đuổi luôn anh em ạ vẫn rất là a đuổi luôn đời nào thua gặp tất cả đều thua <laughs> không thắng luôn thằng nào luôn Thế thì quá Sida luôn Bây giờ thì có thể thắng thằng Exorcist rồi chứ Đúng thế Ít ra là phải như thế chứ bạn ơi Mà thằng Lai đi rồi anh em ạ Thằng Lai gặp thằng Exorcist Witcher đi rồi Bay màu Hay quá nhờ anh em nhờ Đùa Liệu rằng có thể vào được top 2 Top 1 thì, thì, thì, thì, thì có vẻ hơi khó đấy Máu ít quá hai thằng kia còn 56 5 59 nó 40 chơi đỏ một thằng chơi đỏ một thằng chơi uh, hunter hunter thì nó bắn nó lủng người luôn đồ giờ ngon nhá cho xin cái gậy hack đao <clears throat> này xin được cái gậy hack thì ngon anh em ạ huyết trượng cũng được ui huyết trượng thì quá tuyệt vời huyết trượng thì thì thì thì, thì trần phái quá nhở thôi nếu mà không có cái huyết trượng thì xin cái gậy hack rồi còn nếu mà không có gậy hack nữa thì thôi xin cái BK à, cái cái cái cái cái uh, xung kích cuối cũng được. Chứ còn đừng có đồ lởm quá được, đồ lại toàn là thủ chết. Ôi rồi mẹ ơi, thôi xong rồi. Vãi cả đồ. Bây giờ mới lên được hai sao sao linh à, Dragon điên à. Đen à. Ghép blink cuối nhưng mà già lại không dùng Cay thật Chỉ có mỗi cái blink cuối thôi chứ còn chả ghép được cái gì luôn anh em ạ Món đồ sida Sống nổi không này Nói chung là cái tầm này ấy, gặp thằng nào thì cũng sợ Cảm giác bây giờ mà nó không ra rớt Nó chưa ra rớt Chứ đừng có nói nó rất hay nhá, bây giờ chưa ra rớt đã thấy là nó rất sợ Cảm giác như là không thể trụ nổi 22 máu Bay màu rất nhanh Ăn nổi không? Ăn nổi không? Ờ Có Light split lại ngon như đấy Vẫn ăn được này ừ, Light Spirit ra cái ngon ngay Được đấy <clears throat> Rớt vẫn chưa ra Vẫn còn nhiều một sao quá anh em ạ Đội hình vẫn còn nhiều một sao quá Làm nào mà bây giờ bọn này nó phải full hai sao cơ Full hai sao thì mới ra một có cửa Top 1 Light Spirit ấy Lên hai sao thì chắc là có cửa đấy Bởi vì tôi vừa mới ăn được cái thằng Hunter xong thì Tôi nghĩ là tôi cũng sẽ ăn được Hunter rồi Còn cái thằng đỏ chưa gặp chưa biết Exit thì chắc chắn ăn được rồi Đấy là cửa top 3 là chắc chắn rồi cửa top 3 chắc chắn rồi nhưng mà cái cửa mà mà mà top 1 thì chưa chưa biết. Bây giờ khi phải xếp bài khéo thì mới có cơ hội. Bây giờ hơn nhau ở cái xếp bài rồi anh em ạ. Hơn nhau ở xếp bài đó, kinh nghiệm xếp bài. Xếp bài mà không khéo ấy là khả năng là một round là bay màu luôn đấy. Tôi nói thật, gặp sáu đỏ không phải là cái gì để nó dễ dàng như trước đâu. Rất đáng sợ đó nha, sáu đỏ ấy. mày quá đối thủ vẫn chưa có con con con con Ơ, ờ, Lancer chưa chưa chưa chưa chưa có Lancer à? Tưởng có rồi mà. Sau đó tưởng có Lancer rồi nhỉ. Đấy, càng không. xếp bài tốt. Vẫn thua. Vẫn thua này anh em này. Đấy, tức là không ăn được sáu đỏ nhá. Không ăn được sáu đỏ. Exit thì bay màu rồi, Hunter còn Hunter sáu đỏ. Càng ấy. Dark Spirit. Rồi, tí nữa đánh với sáu đỏ chơi đát cũng được. Ơ u có đồ đấy, ngon, huyết trượng. Hay. Ít ra cũng phải thế chứ. Bây giờ ấy Chúng ta có thể chuyển sang sáu đá để chơi đấm với sáu đỏ Anh em ạ sáu đá chuyển co sang kiếm hồn Kiếm hồn kẹp sáu đá kẹp với linh hồn Hoặc kẹp với Witcher Hợp lý Theo tôi là đánh giá là như thế đó là hợp lý nhất Giả sử là bây giờ bọn này biết là không ăn thua Ơ ờ, vẫn ăn thua phết nhở Nhưng mà đấy nó là Hunter rồi Hunter vẫn yếu Hunter chưa full bộ vẫn yếu 9 Hunter nhưng mà chưa có tsunami chưa có Sailing Assassin thì nói chung là vẫn ok. Ra đắt 2 thì mới thay được anh em nhá. Còn cái tầm này vẫn phải form chuẩn bài đâu May mà dài huyết trượng đấy. Nó có huyết trượng là ăn được anh em ạ. Có huyết trượng là cái món đồ chấn phái ở cái bộ mết này này. Thì tí nữa nó tích được 20 stack ấy Round 35 tôi chỉ cần ra cái huyết trượng cuối thôi Thì cái bộ này nó lại vẫn chơi được Bây giờ bộ này nó cần quá nhiều đồ Đấy nên là nó khó chơi hơn ngày trước Nhưng mà nếu mà đủ vẫn đủ đồ trấn phái là chơi được nha anh em nhá Mà có đồ không nguyên quan trọng Bây giờ bão là có rồi Bão là có rồi này Bây giờ còn huyết trượng nữa Huyết trượng chưa có Ra được cái huyết trượng Thì chúng ta khả năng là sẽ là có thể nhoi lên đấy liệu rằng có thể ăn ăn không hai lần ra được cái con linh hồn lửa mà không ăn được à vãi đái thật <coughs> tôi còn không nhìn thấy con già của tôi đâu mẹ cái con già nó mất dạng luôn mà không ăn nổi luôn này Ủa con già đâu nhở con già bay màu nhanh thế ôi nếu mà tôi mua già từ nãy giờ tôi cũng đã được con già ba sao rồi đấy anh em ạ nhưng mà tôi lại không mua bởi bây giờ tôi đội hình của tôi là vẫn chưa full Vẫn chưa full đội hình anh em ạ à. Vẫn chưa ra rớt Chưa ra rớt đấy anh em <clears throat> Cái chính là bây giờ chưa ra rớt nên là nó bây giờ nó vẫn đang gọi là chưa full được cái đội hình Nó gọi là mắc minh ở trong cái bộ này ra rớt chơi 6 đá kẹp với cả gót mết trước đã xong rồi chuyển dần sang là 6 đá kẹp với cả, cả à, linh hồn nhỉ ở đây có trứng rồi một con con con kiếm hồn nữa thôi một con kiếm hồn nữa thôi xong rồi là bắt đầu chuyển sang đánh bọn kia đôi công luôn ừ, có thể được không rất khó chơi luôn ui rồi mấy ông kia <laughs> mấy ông kia chơi xong là bắt đầu sang xem tôi chơi luôn đấy à ui đây rồi anh em ơi hết trượng rồi live split hai sao hết tiền đã ok đập trứng luôn sao bây giờ nó mới là full bộ nha anh em nhá ok bây giờ tôi uh, mình huyết trưởng này nhà huyết trưởng không chốt huyết trưởng nếu mà chốt huyết trưởng thì có khi là không cần phải chuyển bài đâu đánh luôn cái bài này luôn nên nhớ là con Dark Spirit nó không được hưởng những cái hiệu ứng của cái huyết trượng này nhá Con kiếm hồn nó không được hưởng Đấy, bây giờ chỉ có già được hưởng thôi Nên là tôi nghĩ là có thể là tôi sẽ Meta mới này mết lên ngôi Chứa anh Ui dồi ôi cái bọn meta mết này nó đã lên ngôi lâu rồi em ạ <laughs> Bây giờ còn lên ngôi gì nữa Bây giờ cái bọn này là xuống hố rồi Em mới bảo nó lên ngôi <laughs> Không lên ngôi đâu em ơi Nhìn thấy chưa Anh em chưa xem cái trận đấu mà tôi tôi bị con già nó quẹt một phát 100 nghìn đam Ôi rồi anh em nhìn cái nhìn con già này quét có mười mấy nghìn đam Không ăn thua <coughs> Anh em nhìn nó mười sáu nghìn đam không So với cái trận đấu và, và cái con già của đối thủ nó quét tôi một phát một trăm hai mươi nghìn đam Anh em chưa xem trận đấy tôi để ở trận đấy ở cuối game này luôn Để ở cuối video cho anh em xem Đấy nó mới là meta mết nha anh em nhá Còn đây nó không phải meta mết <laughs> Nó là meta mết sùng hồ nha anh em nhá Anh em cứ chơi mết đi rồi anh em Tôi đảm bảo với anh em luôn là anh em sẽ nhận trái đắng nếu mà anh em không thông thạo bộ này anh em đừng có sờ vào Hoặc là anh em ra một con già hai thì anh em chơi thôi Chứ còn anh em mà không ra già hai anh em đừng chơi Anh em dùng đấy Tin tôi đi Bây giờ meta cửa like nhá Meta đỏ nha anh em nhá Rồi Skelet Lancer 2 sao rồi Ăn cứt rồi anh em ơi Ơ <laughs> Cái gì đấy Cái gì đấy Có cái gì đấy nhở có cái gì nó vừa vừa vừa vừa vừa, vừa trải qua nhở ừ vậy đài top một cho em lên clip nha anh ok em ui giời cái đấy thì nó đơn giản mà em ừ <laughs> vậy đài thật anh em vừa nhìn thấy quả quả quét vừa rồi không cũng đẳng cấp đấy chứ đúng là đồ nó vẫn quyết định anh em ạ đấy, khi mà chúng ta có những cái môn đồ chấn phái thì cái câu chuyện nó lại quá là dễ dàng luôn toàn đồ chấn phái đấy rồi anh em ạ hai cái món đồ chấn phái cam đó chính là huyết trượng và bão nó đã có trên người con già Ok bạn ơi Bây giờ thì như thế nào Đủ đồ chân phái rồi BKB2 cũng không qua phải thành vấn đề đâu BKB2 không thành vấn đề đâu Rồi xong rồi Xong rồi Xong rồi Mặc dù là rất trâu Nhưng mà trâu đến bao lâu Ui cá lông Thế <laughs> thì đi rồi Ui đẩy nhiều không này Rao cuối đẩy 22 máu luôn cơ mà